Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh youtube của ma Tuấn Vũ Thì ngày hôm nay sau một ngày đã update phiên bản mới gọi là một cái giao diện mới cho cái game này thôi Thì mình thấy là cái giao diện game thì như thế nào ạ à? Đã đẹp hơn rất là nhiều rồi không nào Từ cái viên này tới những cái shop nè, MyBet nè, đã có một con dây xuống nè Thức ăn cũng đã đổi những cái logo Rồi, ok, giao diện càng ngày càng đẹp lên Thì mình thấy là nhìn nó gọn gàng hơn rất là nhiều đúng không nào Nhìn nó gọn gàng hơn hẳn luôn và cái thứ hai nữa là ngoài cái việc gọn gàng ra thì mình thấy có vẻ là cái độ nét của nó có vẻ nét hơn thì vậy mình thấy những con bé này có vẻ có vẻ cái nét hơn thì vậy các bạn hay là do mắt mình thấy phiên bản mới đẹp quá nó khen như vậy chứ rồi không để các bạn đợi lâu nữa thì trong cái video này mình sẽ nói về cái vấn đề là có rất nhiều bạn hỏi là tại sao em like những con bé hai con bé giống hai con bé rất là tốt đầy đủ phụ kiện nhưng khi mà chúng ta ra một con bé đời sau nó lại rất là cùi bắp hoặc thậm chí là nó không có đủ phụ kiện như là bố mẹ của nó thì hôm nay Vũ sẽ giải thích lý do vì sao trong cái video này và video này có thể là đây giống như là một cái lời đây là quan điểm cá nhân của Vũ và Vũ đọc được Vũ tìm hiểu và Vũ muốn chia sẻ lại những gì mà Vũ tìm hiểu nó không không đúng hoặc sai nhé chị các bạn và mục đích của Vũ là đưa muốn đưa thông tin đến các bạn thôi nào và Vũ cũng nói luôn đây là một cái game để mình có thể đầu tư được nhưng đây không phải là lời khuyên đầu tư dành cho của Vũ dành cho các bạn và Vũ muốn đưa nhận định của bản thân của Vũ thôi còn quyết định là ở các bạn nha, tất cả anh chị và các bạn và Vũ mong rằng anh chị phải hiểu điều đó giúp Vũ với ok và Vũ muốn vì thật sự bản thân Vũ muốn trải nghiệm game này thì lúc giá nó cũng khá là cao rồi và Vũ mở hết cũng khá khá tiền rồi đúng thế nào mà vẫn chưa ra được con bé nào ngon cả nhưng hôm nay Vũ sẽ làm video lý giải và làm giải thích cho tất cả anh chị và các bạn là làm như thế nào để chúng ta có thể lai like tạo và chúng ta tạo ra được, được những con bé tốt nhất có thể nha tất cả anh chị các bạn tốt nhất có thể và đây đây là cái phần đây là cái cái phần để chúng ta lai tạo nè đúng nào thì à, vũ đã làm ra một cái bản gọi là vũ đã tổng hợp lại và vũ muốn đây là một cái bản tổng hợp và vũ muốn gói gọn lại trong cái video này là chỉ là như vậy nội dung như vậy thôi thứ nhất á các bạn hãy lưu ý cho vũ rằng khi mà chúng ta lai tạo như vậy nè đúng nào khi chúng ta lai tạo đây là con con con con con mẹ nè đây là con bố nè khi chúng ta lai tạo như vậy với nhau thì chúng ta phải tốn hết à, khi mà chúng ta rate nhau thì chúng ta tốn phí của nó là 5 đồng debate này và giá debate hiện tại bây giờ đang là 8,4 đồng 8,4 đô một đồng debate như vậy thì 5 8,4 nhân 5 lên đúng nào đó là 42 đúng nào 42 đồng 4 42 đô để cho một lần lai tạo như vậy nên là nó rất là cao đúng nào nó cũng hơi chát đấy để nào nên là vì thế để mà đưa ra quyết định để lai tạo thì chúng ta phải tìm hiểu không thì chúng ta cứ mở chúng ta nâng cấp lên cũng ok hơn rất là nhiều nhưng tại sao mà chúng ta lai tạo vì vũ nghĩ rằng á, nếu mà cái lượng bet mà cứ mở trứng mở trứng mở trứng như vậy liên tục như vậy á thì vũ nghĩ rằng là bet nó rất là nhiều và khi mà bet rất là nhiều rồi á thì vũ mong rằng hay là nếu mà tuyệt vời hơn nữa vũ nghĩ là sau này không biết là cái việc mà mở bet nó còn nó gọi là có còn hay không nhưng nếu không được mở bét nữa thì chúng ta phải có một cái lai tạo này lai tạo giống này khi mà lượng bét lượng cung á, nó ít á được nào và cầu nó nhiều đây đó thì uh, nó mới gọi là khan hiếm về cái những cái con bét của chúng ta được nào nhưng mà cái lượng cung mà nó rất rất là nhiều và dồi dào không bao giờ hết được thì nhu cầu của người ta cũng rất là ít đó nào thì đó là lý do tại sao mình nghĩ rằng cái việc liệt ra cái cái cái việc mà happy forest này nè thì nó làm cho cái game này á, nó sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều và đây là một cái mấu chốt quan trọng nếu mà game sau này phát triển như nào nha cái định hướng định hướng sau này bộ có nghe thông tin ở đâu một số nguồn tôi nghĩ rằng là lên tới một cái lượng chứng nhất định đó thì sẽ không được đập nữa thì chúng lúc đó khi mà không được đập chứng nữa thì những người chơi chơi game thì phải làm gì ạ à? phải có bet thì khi mà chúng ta có bet như vậy thì những người đã có bet sẵn như vậy nè lai tạo ra bet thì chúng ta mới bán được ở trên Play và chúng ta cùng chờ đợi Play trong thời gian sắp tới nha và cái game này vũ cũng hứng thú nhất là khi mà chúng ta chơi và chúng ta phải có giao dịch được phải bán được phải quy ra tiền thì chúng ta mới chơi đúng nào đấy thì đó là vũ mong rằng thời gian sắp tới Play sẽ ra mau đi mau ra với Play đi để chúng ta có thể có được một cái góc nhìn một cái tổng quan rõ ràng hơn về cái game này vì thật sự bản chất á, cái game này vũ đang trải nghiệm và cũng cùng chơi với tất cả anh chị và các bạn ở trên phương diện là gì ạ chưa có một giao dịch nào chưa có mua bán được gì trên này cả thì đây cũng là mình đầu tư đầu tư vào niềm tin đầu tư vào tầm nhìn của chúng ta đầu tư đây cũng là gọi là sự mạo hiểm đúng nào và nên là cái sự mạo hiểm nên chúng ta phải phân bổ vốn cho nó và với một lượng vốn nhất định thôi và cũng không có phải không đừng có quá fomo về những cái loại game này không được game này mình chơi game khác cả anh chị bạn đơn giản lắm đúng không nhưng game này cũng thấy ok tiềm năng giao diện đồ họa rất đẹp ủng hộ hàng Việt Nam luôn thì hôm nay cũng sẽ nói sâu về cái vấn đề là cái vấn đề về lai tạo bet một lần lai tạo như vậy thì chúng ta cần có 5 debate và chúng ta cần có một ít BNB làm phí và Vũ nhắc lại luôn có rất nhiều anh chị khi mà chuyển tiền á từ USDT từ sang từ các sàn về MetaMask á, thì chúng ta hãy chuyển là USDT tại sao không có ví trong ví MetaMask thì cho phải thêm cái contract của USDT vào ví MetaMask thì chúng ta mới hiện ra được nha anh chị chứ chúng ta không chưa chắc nó chưa có sẵn ở trên này đâu chúng ta phải hiện thêm contract vào và nếu mà chúng ta chuyển mà chúng ta chưa có BNB á, thì Vũ cũng khuyên tốt nhất rằng chúng ta hãy thay vì mua USDT thì ta hãy mua thẳng BNB luôn để chúng ta chuyển từ những cái sàn đó về MetaMask vì cái mạng Binance Smart Chain của chúng ta sẽ dùng BNB làm phí thì chúng ta thay vì chúng ta mua USDT cho chuyển rồi sau tí nữa chúng ta phải mua pin chúng ta chuyển nữa thì hãy bây giờ chúng ta hãy mua luôn một cọc vậy ví dụ chúng ta lấy 100 đô 200 đô 1000 đô thì chúng ta mua pin luôn ta chuyển qua đây luôn chuyển qua metamask luôn thì ta không cần phải chuyển không cần phải tốn phí hai lần chỗ nào chỉ ta chỉ tốn phí một lần chuyển thôi ok đó là vụ nói về cái phần chuyển tiền cái thứ hai nữa bây giờ vụ sẽ nói về cái phần lai tạo giống thì ở đây giống như là vụ nói hồi nãy về cái tình, tình trạng của xác suất nhân giống thì khi chúng ta nhân giống ra chưa chắc rằng hai con bed có đầy đủ phun phụ kiện nào là phun phụ kiện nè nào là có outline outline nè xong rồi có ura nữa nhưng chưa chắc sinh ra đời con đã có những tính năng như vậy giống như vũ mẹ đó là có tỷ lệ cả tất cả anh chị bạn được nào thì tỷ lệ nó như thế nào thì vũ sẽ nói sâu hơn về những phần sau video này trong video ở cuối video mình sẽ nói về những cái này nó sâu hơn rất là nhiều đây là mình nói về tổng quan thôi cái những đặc điểm của những con thú nè thì khi mà ví dụ chúng ta có một con hươu và chúng ta đi lai tạo với một con ờ, một con hươu với đây ví dụ bên này mình nói luôn ví dụ khi chúng ta bỏ vào đây một con ờ, một con Adonis đúng không nào và một con ờ, Tiga đi thì khi chúng ta lai tạo nó cái phần cơ thể của nó nó sẽ là 50 phần trăm nó có thể ra, ra là Tiga hoặc là 50 phần trăm còn lại nó sẽ là con Adonis này đúng nào thì mình sẽ xác định là 50 phần trăm cái hình dạng cơ thể của nó là 50 phần trăm con này hoặc là 50 phần trăm con kia đúng nào và cái phụ kiện của nó này quan trọng nhất là những cái phần phụ kiện đi kèm của nó nó sẽ khác nhau có những tỷ lệ khác nhau còn 50 phần trăm chắc chắn không thể nào mà hai con này nó lai tạo nó lại biến ra một con rồng không thể nào hai con này nó lai tạo nhau nó lại biến ra một con con con dơi được đúng nào đấy nên là vì thế là anh chị hãy nhìn nhận rõ về cái điều đó cho vũ là điều, điều đầu tiên mỗi con thú nào bao gồm cơ thể vật cơ thể chính nè và các bộ phận khác những là cái cánh cái đuôi cái chân cái sừng cái mắt kiến cái bùa hộ mệnh cái hào quang cuối cùng là cái hình dáng hiểu nào thì những cái này á những cái cánh đuôi chân sừng kính bùa hộ mệnh hào quang này nè được nào thì những cái này á là có tỷ lệ để xác suất để có thể ra còn cái bộ phận hình dáng cơ thể nó là 50 phần trăm một là giống mẹ hai là giống ba được nào chứ không thể nào mà hai con nó phối giống với nhau nó lại ra một con chim được đúng là không thể nào có điều đó được và cái điều này vụ vụ nổ rồi hồi nãy vụ cũng chia sẻ nè khi mà có sau này cái lượng ví dụ mà thay vì chúng ta đập như vậy chúng ta nuôi đập phối hai con giống này đúng không nào thì thay vì chúng ta là tốn mất 5 debate đi thì tao chỉ tốn 3 debate chúng ta để mở trứng thôi thì tại sao chúng ta phải dùng cái này đúng nào đó là lý do tại sao mà vụ nghĩ rằng thời thời điểm này cũng chưa lai tạo đâu ạ vì à, nếu anh chị nào muốn lai tạo chạy cũng trải nghiệm cảm giác hoặc là tất cả anh chị hiểu rõ về cái việc lai tạo chúng ta có những con bé tốt sẵn trong tay rồi chúng ta muốn lai tạo nó thử được nào thì vũ nghĩ rằng đây cũng là một cách để chúng ta trải nghiệm còn riêng bản thân vũ nếu mà chưa có bé tốt thì vũ hãy mở tiếp tục những con bé tốt những con bé phụ kiện những con bé có đầy đủ những cái tính năng mà mình mong muốn nó được nào thì mình hãy quyết định phủ giống nó sau còn sau này vũ nghĩ rằng khi mà không còn cởi chứng nữa không biết là tương lai như thế nào nhưng mà nếu mà nó không còn mở chứng nữa tất cả anh chị bạn thì cái việc mà chúng ta lai tạo này vũ tin chắc rằng khi mà người chơi mới vào thì cần có thú nhưng mà thú bây giờ không có còn đập trứng được nữa thì buộc phải lên market play để đang mua vũ mong rằng cái cái game này nó sẽ đi đúng những cái gì mình mong muốn dự vũ vũ vũ dự định vũ tiên đoán vũ vũ về vũ làm vũ nghĩ nó sẽ như vậy và một số nguồn cũng sẽ đa, đang nói về những cái điều điều này ok đúng nào đó tiếp tục nha à, đặc điểm của con thú ví dụ nè đặc điểm sau cái phần à, gọi là những cái cơ thể chính rồi đỡ nào là ừ, một là chó hai là hổ hay là báo à, một là chó ví dụ hai con một con fan một con adio một con adonis với một con tiga với nhau thì chắc chắn đời con là cơ thể của nó nó sẽ được uh, cơ thể chính của nó là một là tiga hai là adonis đúng không nào còn những cái bộ phận của nó nó sẽ có những đặc điểm như sau thứ nhất á, đặc điểm chính của nó đó nó sẽ quy định xuất hiện của bộ phận của cơ thể ví dụ về sừng về chân về đuôi cái hình dạng của nó như thế nào mình sẽ có sinh ra đời con nó sẽ có những hình dạng như vậy và có hai đặc điểm tiềm ẩn cái này mình sẽ nói sơ qua nha đây là lý thuyết thôi còn đến được thực hành vô cái phần thực hành á mình tính toán thì nó sẽ ok hơn rất nhiều ở đây là sao ạ đây đây là cái phần trăm xác suất của nó nè xác suất các đặc điểm nè 5% xác suất của ung thư được nhận từ dạng hình dáng của bố mẹ cái hình dáng của bố mẹ là 5% rồi còn lại là do quyết định ở đây ví dụ nè ở đây mình Vũ sẽ nói như thế nào hồi nãy mình có thấy là một đặc điểm chính nè đặc điểm chính của nó 30% nè 30% nè 30% nè cái này là cái đặc điểm phụ của bố nè hoặc mẹ nè đó nào và cái này là xác suất không ra giống bố và mẹ ok nè có một đặc điểm là đặc điểm ẩn trống nghĩa là sao ạ tuy có thể là bố mẹ hai con bố và mẹ đều có sừng nhưng khi mà đẻ ra con vẫn có tỷ lệ là con của mình sinh ra không có sừng như tất cả anh chị đó nên là vì thế đừng nghĩ rằng con con của mình có sừng hai con đều có sừng đẻ ra con có sừng gì không có điều đó đâu ạ à. xác suất của nó vẫn có thể sinh ra 10 phần trăm là cao nhất là 10 phần tỷ lệ cao nhất thấp nhất là 10 phần trăm nhưng có nhiều tỷ lệ cao hơn nữa là xác suất sinh ra con không có sừng tới tỷ lệ khác cơ thì đây là một cái tỷ lệ khác tỷ lệ mình sẽ nói sau ví dụ ở đây này mình nói nè ví dụ mình uh, lai tạo một con speaker đồ nào có sừng màu xanh và con một con adonis không có sừng đúng nào thì bộ phận cơ thể chính của nó đời con của nó nè bộ phận cơ thể chính của nó nè thì 50 phần trăm là một speaker là nó có thể ra là một con rồng hoặc là một con chó đúng nào bản chất của nó là sẽ ra một trong hai con đó chứ không thể nào mà ra một con dơi hoặc ra một con ờ, con hươu con tuần lộc được đúng nào thì cái tỷ lệ ví dụ nè cái con bố của nó một con cpk này cái sừng của nó màu xanh cái sừng nó màu xanh á thì cái tỷ lệ ra sừng màu xanh nó sẽ có công thức như sau thì nó lấy 30 phần trăm 30 phần trăm là cái cái này nè 30 phần trăm của đời F1 nè đủ nào 30 phần trăm của đời F1 này nhân với 50 phần trăm đủ nào là một nửa là của nó mà đủ nào cộng với 0 phần trăm nhân 50 phần trăm không phần trăm là gì ạ không phần trăm là con này không có sừng đỗ nào không có sừng là không phần trăm thì tỷ lệ ra cái sừng xanh của nó là 15 phần trăm 15 phần trăm ra sừng xanh rồi ở đây là gì ạ các loại sừng khác là sao ạ thì nghĩa là sao ạ các loại sừng khác ở đây á à, vụ phải mở ra một cái file ví dụ về cái sừng đi ha cái sừng vụ nói về cái sừng cái sừng thì cái file này là cái sừng này cái này có phải là cái sừng của ta đây ví dụ đây vụ nói đây là cái sừng ví dụ nè con bố của nó tỷ lệ nó đang có cái sừng ray này nó rất là hoặc là ultra ray đi rất là hiếm đồng ý nào nhưng đời con của nó chỉ có 15 phần trăm ra cái sừng ray thôi và 60 phần trăm 60 phần trăm đây nè 60 phần trăm này á là ra các loại sừng khác được nào 60 phần trăm là các, ra các loại sừng khác cái tỷ lệ nó không có được đẹp nữa không còn ngon nữa đúng không ví dụ ra cái sừng này hoặc là cái sừng này được nào cái sừng này ở nào đó ví dụ ra cái sừng này sao ạ thấy ban đầu bố của nó có có cái tỷ lệ có cái sừng rất là vip mà sau đẻ ra con thì con vẫn có ra 60 phần trăm nó ra tỷ lệ cái sừng này nha tất cả anh chị các bạn đó độ nào 60 phần trăm cũng giải nghĩa cái sự 60 phần trăm đây anh chị nào có thể giải thích hơn rõ hơn nữa thì có thể là à, cho buổi thêm ý kiến nhưng ở đây à, các loại sừng khác là 75 phần trăm mọi loại sừng được nào cái sừng xanh ở đây là nghĩa gì ạ khi mà nó ra đẻ ra cái sừng cái màu xanh nhưng mà 60 phần trăm nó cũng ra cái loại đó cũng ra cái hình dạng của cái cái cái cái sừng đó nhưng 60 phần trăm chỉ có 60 phần trăm và 40 phần trăm còn lại là cái màu khác nó không giống bố nó cũng tại vì mẹ nó đã không có sừng nữa nó không giống bố được nào và mọi loại sừng ở đây là gì 75 phần trăm nó ra tỷ lệ của nó ở đây là 75 phần trăm đời con nó sinh ra là nó có sừng vẫn có 25 phần trăm của nó là không có sừng nha tất cả anh chị và bạn được nào vẫn có 25 phần trăm của nó không có sừng Đúng nào? Đó là lý do tại sao mà đây là tỷ lệ đây là tỷ lệ cao nhất rồi nha anh chị. Còn tới những cái tỷ lệ mà uh, cảnh nè, về outline nè, về ura nè nó còn thấp hơn rất là nhiều. Tại sao? Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta uh, lai tạo những con outline với nhau, những con uh, ờ, ura với nhau là tại sao nó không sinh ra con con là ura hoặc outline. Cái đó là cái tỷ lệ cực kỳ thấp nha anh chị. Rồi, được nào? Ok, rồi ok các chị tới đây hiểu như nào khi mà bố có sừng nè mẹ không có sừng thì ra 75 phần trăm con cũng có sừng thôi nhưng chỉ có 60 phần trăm 15 phần trăm là giống bố nhưng 60 phần trăm á trong nó cũng ra cái sừng cái loại giống bố thôi nhưng cái màu sắc nó sẽ khác được nào đó còn 75 phần trăm là nó có sừng nhưng mà những cái loại sừng khác được nào và những cái loại sừng khác như vậy thì trong đó có 25 phần trăm là nó cũng không có sừng đời con của nó là như vậy còn ví dụ bố có sừng mà mẹ có sừng luôn thì sao đây đây là cũng công thức tính đơn giản thôi ví dụ bốn cái sừng thì 15 phần trăm là sẽ ra con sừng xanh hoặc là con sừng đỏ giống mẹ 15 phần trăm các loại sừng khác là 60 phần trăm là khi mà đẻ ra cũng cái loại sừng đó đó nào với lại sừng ví dụ là à, cái sừng này màu đỏ màu xanh đi nhưng mà sinh ra con 60 phần trăm với loại sừng màu vàng đồng ý nào và mọi loại sừng khác là cái khi mà bố và mẹ khi mà nghĩa là sao ạ nói tóm gọn lại là như vậy bố có sừng mẹ có sừng đẻ ra con 90% là sẽ có sừng nhưng 10% vẫn không có sừng nha tất cả anh chị và các bạn đấy còn với đó đây là cái những cái về cái đơn giản rồi còn ví dụ vụ nói nè ví dụ vụ tính về cái cảnh đi ví dụ là bố có cảnh mẹ có cảnh thì sinh ra con có cảnh hay không thì mình cũng ráp công thức y chang như vậy luôn đúng nào mình ráp công thức y chang như vậy luôn công thức là gì ạ bố có cảnh mẹ có cảnh không ạ bây giờ vụ tận đó vụ sẽ lại giải thích lý do vì sao bố có cánh mẹ có cánh mà sinh ra con tỷ lệ không có cánh cũng rất là cao ví dụ bố có cánh là, là gì ạ bố có cánh là gì ạ 10 phần trăm hả chị mình lấy 10 phần trăm đủ nào theo công thức này thôi cộng với mẹ có cánh đúng nào mẹ có cánh là cộng với 5 phần trăm thôi 5 phần trăm tất cả bố có cắn mẹ có cắn bố có cảnh là đúng nào bố có cảnh 50% cộng 25% chứ 25% là đời con có thể có cảnh nha anh chị đây nè cái giống di truyền trong bố mẹ là 25% nè nhân 50% nhân 50% đúng nào cộng cho cái đời mẹ đúng nào cái giống của mẹ nè mẹ cũng có cảnh luôn nha mẹ có cảnh luôn nha là lấy 5 phần trăm nè đúng nào cộng cho 25 phần trăm tất cả nhân 50 phần trăm thì bằng đây là cái tỷ lệ mà đời con có cảnh giống như đây nè giống như là mình tính có sừng này hay không có sừng này được nào đây là tỷ lệ đời con có cảnh giống như ờ, bây giờ vụ nói vụ sẽ làm như bài toán như sau nha đời con nó sẽ ra có cảnh nè mình tính đi ạ bây giờ mình nhậm tính nha mình thử tính nha đây ví dụ 35 phần trăm chia 2 bằng 17,5 phần trăm cộng 15 bằng tỷ lệ đời con có cảnh chỉ có 32,5 phần trăm đủ nào 32,5 phần trăm đó là đời con có cảnh như các anh chị các bạn tới nhưng tới 60 phần trăm anh chị khi mà bố mẹ đều có cảnh nhưng tới 60 phần trăm là đời đời con không có cảnh nha các chị đời con không có cảnh không được thừa hưởng từ bố mẹ giống như vậy Ura nữa vậy bố mẹ online nhưng hai tới 80 phần trăm đời con là không có online còn mình tính chi tiết ra nữa thì các con này có online hay không có giống ba hay không có giống mẹ hay không á thì cái tỷ lệ này nó cực kỳ thấp nha các anh chị có online nhưng để ra 80 phần trăm đời con không có online ví dụ cảnh anh chị là bố mẹ đều có cảnh nhưng để ra đời con 60 phần trăm không có cảnh đó nào nhưng ở đây là những cái vật phẩm này bình thường nè đó nào những cái trang bị này gọi là cũng bình thường thôi đó nào thì những cái này nè nó có 10 phần trăm thôi chỉ có 10 phần trăm là không có ra những cái vật phẩm như vậy thôi nhưng mà để mang ra đời con có cảnh là tới 60 phần trăm là không có 60 phần trăm là thất bại không ra được cảnh còn tới Aura và Aura nữa là cái 80 phần trăm là không có ra được giống Aura ra nhưng có một điều ở đây tuy là nó có một cái là 10 phần trăm không giống bố mẹ nên là đó là có trường hợp là tại sao có hai người có hai con không có online gì cả không có online gì cả nhưng là đẻ ra được con có online hoặc là hai con không có cảnh nhưng là đẻ ra được con có cảnh đó là chuyện có hoàn toàn những chị và các bạn đúng không nào đấy nên là cái này á đôi lúc á, nó cũng dựa vào nhân phẩm của anh chị và các bạn nữa nhưng đây là các bạn có thể tất cả anh chị thấy nè đây là các bạn có thể lựa được và các bạn đây là cái cách tính đúng nào đó thì khi mà các bạn lựa được như vậy nữa thì các bạn mới biết được rằng là cái tỷ lệ nó ra như thế nào còn tính chi tiết vụ đây là tính tổng quan còn khi mà tất cả anh chị tính chi tiết á, nó còn nhiều hơn rất là nhiều ok đúng nào thì video của vũ nói tới đây thôi và mong rằng anh chị á, khi mà coi cái video này của vũ á, biết được hiểu được rằng lý do tại sao vẫn có tại sao mà bé tốt chưa chắc sinh ra được con nó đã tốt à, nhưng cái bé những con bé tốt lai tạo với nhau cái đời con á nó ra tỷ lệ nó tốt tỷ lệ là con bé quý bé hiếm nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những con bé bình thường đúng không nào đúng nào ok rồi video ở đây là kết thúc rồi vũ sẽ để lại một cái đường link phía bên dưới cho tất cả anh chị và các bạn cùng vào, vào vô group nha rồi cảm ơn tất cả anh chị nếu mà thấy À, video này hay bổ ích cho vũ một like một subscribe kênh youtube của vũ nha cảm ơn tất cả anh chị đã thời gian vừa qua đã à, cùng đồng hành cùng vũ rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại